um, E à, mốt này các bạn ấn vào à, F6 để xác nhận E1 thì chúng ta sẽ thấy là có uh, ờ, 4 chế độ từ E0 đến gì E3 E3 chúng ta là, là mức uh, yếu nhất và E0 là mức cao nhất trong E0 nếu chúng ta chọn thì chúng ta ấn gì à, F6 không thì chúng ta quay ra đó à, đối với P1 thì các bạn ấn khi xác nhận P1 thì chúng ta cũng có hai chế độ là PE0 và P1 à, Đấy, P1 là chế độ gì à, nhẹ hơn và P0 là chế độ nặng hơn không ấy chúng ta quay ra khi mà ấn ấn hiển thị Echo thì nó sẽ hiển thị ra gì có Echo Target Setter và à, Echo Display tức là chúng ta một cái chúng ta à, đặt và một cái chúng ta hiển thị đúng không ạ và cái nữa đó là gì à, hạng mục về tin nhắn ừ, nếu các bạn ấn tin nhắn vào đây thì các bạn sẽ thấy là có bao nhiêu tin nhắn nó hiện hết trong này còn không thì thôi chúng ta quay ra như vậy chúng ta quay ra hẳn màn hình chính ngoài đó là cái nút F6 đối với nút F gì 5 các bạn ấn F5 đây thì các bạn sẽ được ra một cái danh sách gì bảo trì bảo dưỡng để di chuyển các danh sách bảo trì bảo dưỡng thì các bạn ấn gì à, ở phía dưới này đúng không ạ ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta có bao nhiêu cái danh sách bảo trì bảo dưỡng một hai thứ nhất là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười chúng ta có 10 tổng tất cả các 10 mục đúng không ạ à, danh sách bảo trì bảo dưỡng thì ở đây các bạn sẽ thấy đây là cái giờ là giờ ban đầu tức là giờ người ta đặt là ông sử dụng hết cái giờ này đi thì ông sẽ thay thế còn giờ, giờ đây là giờ gì duy trì tức là giờ còn được phép sử dụng remain giờ còn được phép sử dụng nữa Đấy, còn đây chúng ta quay ra ngoài trong trường hợp các bạn con giờ này mà chúng nó về không rồi ừ, giờ này về không đó thì các bạn làm sao các bạn phải à, các bạn phải đi đặt lại Đấy, đặt lại bằng cách nào Đấy, các bạn nhìn tôi đặt con giờ động cơ chẳng hạn ví dụ con này được hay không chúng ta ấn tí enter đúng không ạ để chúng ta lựa chọn đó. enter một lúc đó và khi đó cái giờ này giả sử lúc đó về một không nhưng mà đây là 497 giờ tôi đặt lại thì tôi ấn tí đó ở đây bạn có đặt lại hay không nếu bạn đặt lại thì bạn ấn tí yes như vậy ở đây nó sẽ lên là 500 giờ như vậy chúng ta đã đặt lại xong rồi à như vậy là thời gian đặt lại như vậy sau mỗi lần con này nó về không thì các bạn phải đi thay thế dầu hoặc thay lọc dầu và sau đó các bạn đặt lại thay xong các bạn đặt lại đúng không ạ và nó lại quay lại vị trí ban đầu và cứ như vậy các bạn đặt lại hết các hạng mục này đúng không ạ à, như vậy là chúng ta sẽ bảo trì xong ở trong các hạng mục này quay ra ngoài à, tiếp tục sang cái nút này đó là nút gì đấy điều chỉnh giờ các bạn nhìn đây số giờ chạy được bao nhiêu à số giờ hiện tại là bao nhiêu còn hai cái nút này là nút gì để tính năng mà thôi nút này là nút gì chế độ ca tự động à, các bạn bật đây thì chế độ ca tự động sẽ bật lên đúng không ạ đây nếu các bạn bật đây thì ở đây sẽ lên còn không bật đây thì đây sẽ tắt đúng không ạ à, nút này nút chọn lựa công suất à, các bạn nhìn các bạn ấn đây thì nó sẽ hiển thị ra gì P1E và N tức là chúng ta có ba chế độ lựa chọn công suất nếu tôi đã ấn đây có ba chế độ lựa chọn công suất lựa chọn gì P à, nếu ấn nữa thì ấn gì à, ấn ở đây à, bạn ấn tiếp thì bạn lựa chọn P ấn tiếp lựa chọn list ấn tiếp gì à, P như vậy chúng ta có ba chế độ đúng không ạ ở đây nếu E thì bạn ấn giữ một lúc thì nó sẽ ra E đúng không ạ trong trường hợp bạn không muốn E thì bạn chuyển đến P bạn ấn tiếp con này chuyển đến P và ấn vẫn giữ một lúc để bạn chọn ngựa thì nó sẽ ra P như vậy muốn chọn lựa chế độ các bạn đầu tiên các bạn ấn nút này và muốn để chọn lựa để nó sử dụng thì các bạn gì à, giữ nó để nó sẽ ra được cái um, công suất ban đầu chế độ ban đầu ví dụ tôi tôi chọn lựa gì à, chế độ lưng chẳng hạn thì tôi ấn giữ một lúc thì nó ra chế độ lưng à, như vậy là chế độ lưng đúng không ạ nút này là nút gì à, tốc độ di chuyển đúng không ạ di chuyển cao di chuyển thấp di chuyển cao di chuyển thấp như vậy xe này chúng ta có hai chế độ à, di chuyển cao và di chuyển thấp thôi còn đây là nút tắt còi đúng không ạ nút tắt còi đây là nút mưa gạt mưa trước gạt mưa ờ, gạt mưa gạt kính và phun rửa kính đúng không ạ còn đây là nút gì đấy? điều hòa điều hòa đây là bật AC tức là nóng lạnh đây là tự động đây là gió trong và gió ngoài đây là hướng lên trên hướng xuống còn đây chúng ta tắt đi còn đây là tăng quạt gió hay là à, và nhỏ cho tăng nhỏ quạt gió như vậy đối với tổng thể màn hình máy bc à, 600 à, trừ 8 R R1 NS tôi đã giới thiệu xong với các bạn sau đây tôi mời các bạn xem tiếp cái video thứ hai nói về chế độ dành cho người thợ service hoặc là thợ à, chữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn À, đã quan tâm theo dõi à, và xin tạm biệt các bạn. Mọi đóng góp, ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợ chấm việt nam a gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới. À, mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều nhằm cho chất lượng của video cũng như là kiến thức được tốt lên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.